open It's my life. Mình trong đêm như vì sao Bước trong bối rối quên nên người Khi người bước lên bên em sát Anh